Nouvel. Nouvel. Mũ thơ, mũ sa va va. Khổ mù kỳ. Who's the away cram, huh? ừ. mút thơ mắc thơ mắc Sương thiên Все. Я не могу. Все.